trận đấu dự đoán tỷ số trận Nottingham gặp Chelsea diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ở trận đấu gần nhất, Nottingham Forest đã không chứng tỏ được gì nhiều ở trong chuyến làm khách trên sân Old Trafford của MU. Họ đã không tạo ra được nhiều cơ hội và không thể ghi bàn. Ngược lại thì những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến đội khách phải nhận 3 bàn thua. Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại trên mọi mặt trận của thầy trò Stevie Cooper. Nottingham bây giờ đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm sau 16 trận đấu. Họ đã thắng 3 và thua tới 9, ghi chỉ 11 bàn và nhận về 33 bàn thua. Cho dù đã chi 150 triệu bảng và đưa về hơn 20 tân binh ở mùa hè 2022, nhưng đội bóng này vẫn là ứng viên hàng đầu cho chiếc vé xuống hạng ở mùa giải 2022-23. Khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là một điểm. Nhưng để trụ hạng thành công thì GC Lingrad và các đồng đội vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Sau thất bại trước MU, Nottingham Forest được trở về sân nhà nhưng sẽ phải đối đầu với Chelsea ở vòng 18 ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với đội chủ nhà sân City Ground bởi vì giữa hai đội có một khoảng cách quá lớn về mặt đẳng cấp và chất lượng đội hình. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội chủ nhà. Theo đó thì trong 4 lần gặp nhau giữa hai đội, Nottingham đều phải nhận thất bại trong hai lần gặp nhau gần nhất ở FA Cup vào các năm 2019 và 2020. Chelsea đều giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Nếu như Nottingham vừa để thua 0-3 trước MU thì Chelsea lại có được chiến thắng 2-0 ở sân nhà trước Bournemouth. Đó là trận đấu mà thủ môn Kepa đã tỏa sáng với 4 pha cứu thua. Trung vệ Thiago Silva cũng có nhiều tình huống tắc bóng đẳng cấp. Ở trên hàng công thì Kai Havertz là người chưa nổi bật nhất. Anh mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi kiến tạo cho Mason Mount mang về chiến thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Với 3 điểm có được, Chelsea đã chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua ở ngoại hạng Anh. Họ vẫn đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với top 4 đang là 5 điểm, nhưng họ đã ít hơn một trận. Trong khoảng thời gian tới, đội bóng thành London có lịch thi đấu rất thuận lợi và đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ tích lũy những điểm số và hy vọng rút ngắn khoảng cách với nhóm xếp trên. Chắc chắn là mục tiêu gần nhất của Chelsea phải là giành 3 điểm trước tân binh Nottingham. Không bất ngờ nếu như đội khách chơi tấn công ngay từ đầu, qua đó tìm kiếm bàn thắng sớm. Kai Havertz đang là niềm hy vọng số 1 ở trên hàng công của Chelsea. Sau cú hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Stoke City, cầu thủ người Đức tiếp tục tỏa sáng với một bàn, một kiến tạo trước Bournemouth. Chelsea sẽ thiếu vắng một vài trụ cột ở trận này. Theo đó thì James, Kante hay là Mendy vẫn đang dưới những chấn thương khác nhau. Nhưng đội khách đón chào sự trở lại của Hakim Ziyech và Mateo Kovacic sau World Cup 2022. Theo nhận định thì thế trận sẽ nghiêng một chút về đội khách. The Blues sẽ phải làm mọi cách để giành được 3 điểm, qua đó tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu. Về phong độ gần đây của hai đội, Nottingham đã vào đến tứ kết Carabao Cup, nhưng phong độ hiện tại của họ tại Premier League vẫn rất tệ. Trong 16 trận đã đấu, Nottingham chỉ thắng 3 trận. Ở trận gần nhất, họ đã thảm bại 0-3 ở trên sân Old Trafford của MU. Chelsea đã sau lầy khủng hoảng khi thua 4 trên 5 trận chính thức trước World Cup 2022. Nhưng họ dường như đã lấy lại phong độ sau khi giải đấu này kết thúc. Ở trận gần nhất, Chelsea đã thắng Bournemouth với tỷ số 2-0 khá dễ dàng. Thông tin về lực lượng của hai đội Nottingham đã chiêu mộ 21 cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng lực lượng của họ không có lúc nào đầy đủ. Sau gần một nửa mùa giải, huấn luyện viên Stevie Cooper vẫn chưa thể xác định được đội hình mạnh nhất. Ở trận này thì Nottingham sẽ chào đón sự trở lại của thủ môn Dean Henderson, người không được phép thi đấu trước MU vì hợp đồng cho mượn. Morgan Giffey, White, Chico Conjet, Mosa Nikate, Omar Richards và Julian Biancone vắng mặt vì bị chấn thương. Trong khi đó thì JC Lingard chưa chắc ra sân sau khi bị đau ở trận thua MU. Ở hướng ngược lại, Chelsea cũng đối mặt với cơn bão chân thương. Một loạt các ngôi sao của họ bao gồm Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Ruben loftus và Amando Roja đều đang dưỡng thương. Rishi James vừa trở lại cũng tái phát chấn thương và phải ngồi ngoài một tháng tới. Ngoài ra thì Mateo Kovacic và Hakim Ziyech cũng vừa trở lại sau World Cup 2022 và nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên ghế dự bị. Dù vậy thì huấn luyện viên Graham Potter vẫn còn khá nhiều lựa chọn chất lượng đảm bảo để Chelsea có đội hình đủ mạnh để đánh bại Nottingham. Ngoài ra, sự trở lại đúng lúc của thủ môn Kepa cũng giúp lối chơi của The Blues chắc chắn và một mà hơn hẳn. Về đội hình dự kiến của hai đội Nottingham Forest với sơ đồ dự kiến là 4-3-3 Các cầu thủ dự kiến Henderson, Williams, Huran, Boli, Lodi, Jetes, Fuller, Mangala, Johnson, Awoniyi và Dennis. Chelsea, sơ đồ dự kiến là 4-3-3. Các cầu thủ Thurmon Kepa, các cầu thủ Apilikuta, Kalibali, Thiago Silva, Cucurella, Gallagher, Jorginho, Mount, Sterling, Havertz và Pulisic. Những thống kê đáng chú ý của hai đội Chelsea đã toàn thắng 4 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường. Có 6 trên 7 trận đấu gần đây của Chelsea đều không có quá hai bàn thắng được ghi. Hàng công của Chelsea ghi nhất là hai bàn trên một trận ở 4 trận đối đầu gần nhất. Trên sân nhà City Ground, Nottingham đang có mạch 5 trận liên tiếp bất bại với 3 chiến thắng. Chelsea đã toàn thua 4 trận ở sân khách gần nhất trên mọi đấu trường theo cả chuyên môn và kèo châu Á. Nhận định về kèo Chelsea sẽ thắng kèo châu Á Nottingham đang có phong độ kèo châu Á rất cao Chỉ thua kèo 1 trên 5 trận chính thức gần đây Ngược lại thì Chelsea thua kèo 5 trên 6 trận chính thức vừa qua Trong bối cảnh đó thì việc The Blues phải chấp 3 trên 4 trái trên sân của Nottingham là quá cao Nên chọn kèo ngược lại Cần biết rằng trong 4 lần hai đội gặp nhau trước đây Chelsea đã toàn thắng kèo châu Á. Tỷ lệ châu Á trận Nottingham gặp Chelsea ở mức là 0,75 nghiêng về với đội khách. Đây là tỷ lệ khá bất ngờ bởi vì rõ ràng là The Blues được đánh giá là cao hơn hẳn. Nottingham đã từng gây sốc khi đánh bại Liverpool, Tottenham và cầm hòa được Brentford. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì những gì tốt nhất của họ đã được phơi bày. Huấn luyện viên Graham Potter và các học trò chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ những điểm mạnh và điểm yếu trong lối chơi của đối thủ. Chelsea đã tìm lại cảm hứng chiến thắng. Họ đang có một sự tự tin rất lớn. Ngoài ra thì đội bóng thành London còn đón chào một vài cầu thủ trở lại sau World Cup và có những lý do để tin rằng Chelsea sẽ giành được trọn vẹn 3 điểm ở trận này. Nên chọn Chelsea. Trận đấu sẽ có từ hai bàn thắng trở lên. Hàng công của Chelsea đã tìm lại cảm giác ghi bàn. Kai Havertz đang thi đấu thực sự tốt. Trong khi đó thì Raheem Sterling và Mason Mount vừa có màn trình diễn tốt trước Bournemouth. Trước hàng thủ không được đánh giá cao của đội chủ nhà là cơ hội không thể tốt hơn để các chân sút của đội khách mang về những bàn thắng. Với Nottingham, có 7 trận gần nhất trên sân nhà của họ đều ghi bàn. Trong đó có những bàn thắng vào lưới của Tottenham, Liverpool hay là Brentford. Đội chủ nhà hoàn toàn có cơ hội ghi bàn vào lưới của Chelsea. Đội chỉ giữ sạch lưới một lần trong 8 trận gần nhất. Việc cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn khiến trận đấu này được kỳ vọng có thể bùng nổ về số bàn thắng. Trận đấu giữa các bàn thắng trong hiệp 1 Với tinh thần phấn chấn sau khi các ngôi sao trở lại từ World Cup Chelsea chắc chắn sẽ xua quân lên dồn ép đối thủ yếu hơn mình về mọi mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc Theo thống kê thì có 3 trong 4 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội xuất hiện bàn thắng trong hiệp 1 Ở trận đấu với Bournemouth Chelsea đã có hai bàn ngay trong hiệp 1 Trong khi đó Nottingham cũng để MU dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên Vì vậy khả năng cao hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại với lợi thế dẫn bàn thuộc về đội khách